tình yêu răng kín mây trời người nói đến một bằng tình yêu hát trên đôi chọn kiếp sống cho tình yêu chín cho tình yêu thập giá khắc khi lòng son chúa thương đoàn con tan dương tình yêu vinh thắng uy hùng thắng giá chứng minh trời cao thương chí vô cùng thắng giá nhân cây mùa đông kết bông nở hoa thắng giá đó cây đàn thô tâu anh hùng giá hát trong lòng tôi câu hát muôn lời thập giá nói trong lòng tôi câu nói muôn đời người hãy sống cho tình yêu chết cho tình yêu người hãy sống cho tình trên trời từ khi trăng sao chưa đi vào đời chúa đã thương con chúa đã tạo con từ khi sông núi chưa nên hình hài từ khi trái đất chưa có đường dài chúa đã thương con ngài dựng nên con ôi cha tạo tác thiên nhiên muôn loài ngàn dân ơi hãy chúc khen ngôi cha vang lên câu hát tri ân ngàn đời ngôi con chịu chết sinh linh cuộc đời thần linh thiên chúa muôn đời hát trăng sao chưa soi bầu trời chúa đã thương con chúa đã gọi con từ khi nước biếc chưa xanh biển dài từ khi muống thu chưa quen rừng già chúa đã thương con ngài gọi tên con dân ơi hãy chúc khen ngôi cha mang lên câu hát tri ân ngàn đời ngôi con chịu chết sinh linh cuộc đời thần linh thiên chúa muôn đời con dâng chúa cao giáo ngàn lời chúa đã yêu con ngài chọn tên con vang lên câu hát tri ân ngàn đời ngôi cha tạo tác thiên nhiên muôn loài ngàn dân ơi hãy chúc khen ngôi cha 就。 you gì mà đáp cho cơn đáp cho cơn ôi tình yêu chúa con luôn khắc ghi muôn đời ôi tình yêu chúa xin được ở mãi trong con mãi trong con ôi tình yêu chúa xin được ở mãi trong con mãi trong con Chúa xin được ở mãi trong con thánh giá nào chưa dành cho con những lối đường ngài muốn con đi trên đường dương thế đường tình thập giá cùng Chúa suối nguồn an vui ban ơn kính tin cậy mến nguyện cầu cùng Chúa sức mạnh thiêng liêng cho con đóng đinh cùng ngài những bước đường Chúa dìu con theo dẫu chan trường ngàn nỗi thương đau vui nhận theo chúa đường tình thập giá chúa chết cho con này đời con xin vâng bước theo tình ngài nguyện cầu cùng chúa suối nguồn an vui ban ơn kính tin cậy mến nguyện cầu cùng chúa sức mạnh thiêng liêng cho con đóng đinh buồn vang lên những lời ca kính dân chúa thiên tòa ơn trời luôn ghi nhớ tôn vinh ngài khắp nơi tri ân chúa tình thương kính dâng giấc mộng thường đến đời con có chúa thôi con vẫn vương kính dân giấc mộng thường bên đời con có chúa thôi không con vẫn 待。 đường chân ôi một đời tụng kinh lửa mến tinh tuyền cõi lòng này thầm mong và nguyện ước ngọn nến hao gầy để tình người thăng hoa tan đi mọi nỗi sầu đau chua lạ nguồn ân huệ tuyệt đối chua tình yêu gia nghiệp đời con là công khó của biết bao người dâng cuộc đời hôm nay bao nhiêu lầm lỗi trần ai nhưng một lần trong đời ở chúa luôn dù thương đón nhận đời con dân héo hon xin dâng lên dâng lên chúa đời con sống cho ngài tròn tình yêu sắt tròn xin dâng lên dâng lên chúa đời con sống cho ngài tròn tình yêu trái tim cằn khô ngài ơi con đã sống trong buồn nhớ lạy chúa thay trái tim bằng tim cha yêu chúa yêu người thái cha yên vui sống trong thai hòa chúa hỡi tình về nguồn tình chúa thứ tha tình trời biển quá bao la luôn giơ tay thứ tha lỗi tội con chúa hỡi tình một đời tình chúa bao dung tình hại hà tình chúa quan hồng yêu nhân gian chết đau thương khốn cùng từ đây dâng chúa trái tim tình yêu nguyện xin Chúa tranh xa tôi xưa hãy cha yên vui sống trong thời hòa chúa hỡi tìm về nguồn tình chúa thứ tha vì tình trời biển quá bao la luôn giơ tay thứ tha lỗi tội con chúa hỡi tình một đời tình chúa bao dung tình hại hà tình chúa khoan hồng chết đau thương khôn cùng từ đây dâng chúa trái tim tình yêu nguyện xin yêu chúa tránh xa tội xưa và nhớ tôi nhớ vượt qua năm tháng tình yêu chúa kiên trung bền vững ngàn muôn thế hệ cùng chung tiếng hát ca tôn thờ một chiều xưa kia khắp đôi can về máu hồng trắng te qua năm tháng tình yêu Chúa khiến chúng bền qua năm tháng tình yêu chúa khiến trung bền vững ngàn muôn thế hệ cùng chung tiếng hát ca tôn thờ ngàn muôn thế hệ cùng chung tiếng hát ca tôn thờ ngàn muôn thế hệ cùng chung tiếng cho con niềm tin và hy vọng cho con niềm hy vọng xin một đời thật ra dẫn con đi xin một đời vượt qua những gian nguy xin một đời thập giá vác trên vai xin một đời được sống trong tình ngài. bước chân trong đời nhiều khi thấy bơ vơ làm sao hiểu đường con đúng hay sai và nơi nào cho con hạnh phúc chúa muốn con đi chúa muốn con đi con đường mang chân lý thập giá dấu đau thương niềm vui sẽ miên trường mưa chiều lòng con bỗng cô liêu đường đi nào dạy con biết thương yêu đường đi nào không vương thập giá chúa đã đi qua chúa biết con đây thân phận con yêu đuối và chúa đã